À, đã quay trở lại với channel của mình thì à, mấy ngày nay mình thấy cái vụ tiếp viên hàng không nữa các bạn bị à, xích ma tí à, thì à, có nhiều cái điểm mà mình thấy à, rất là thắc mắc đó chính là cái à, phần gọi là à, tiền công các bạn tiền công 10 triệu đồng các bạn 10 triệu đồng cho một à, mấy chục cái ma tiếp à, cây bánh răng các bạn thì cái chi phí này nó rất là cao các bạn nếu mà soi nếu mà soi cây bánh răng các bạn mình nghĩ là các cái viên hàng không này nghe tới 10 triệu đồng thì họ sẽ nghi ngờ ngay tại vì sao 10 triệu đồng thì nó rất là cao so với vận chuyển cây bánh răng các bạn cây bánh răng một chai cái gì một tiếp như vậy thì có thể là 200 ngàn đi thì khoảng 50 tiếp thì mới được 10 triệu đồng đó là tiền vận chuyển nha các bạn ví dụ như tiền vốn 200 nghìn nữa mà tiền vốn 200 nghìn mà vận chuyển mất luôn 200 nghìn thì là 400 nghìn một à, tiếp à, thì đi đem về bán à, ở Việt Nam phải bán lợi là khoảng từ 5 tới 600 nghìn thì nó mới à, có lời còn nếu bán 400 nghìn một tiếp gai bánh răng thì nó chỉ mới có à, hòa vốn thôi các bạn hoặc có thể rất là khó để tìm được người mua được một tiếp gai bánh răng mà chỉ giá 400 nghìn kể cả của Pháp của gì cũng vậy các bạn đó, mà chi phí nó rất là cao vượt trội cho nên là mình phải đặt vấn đề thì ví dụ như người ta kêu mình vận chuyển vàng á, cho 10 triệu hay là vận chuyển cái ờ, cái gì mà giá trị lớn á, cho 10 triệu ví dụ như giá trị của nó giá cái giá trị cái tiền vận chuyển nó chỉ bằng 10 phần trăm của cái giá trị hàng hóa thôi á thì mình thấy nó hợp lý còn cái này nó quá trời cao tiền vận chuyển quá trời cao so với vận chuyển kem bánh răng đó là cái thứ nhất cái thứ hai là cái trong cái kem bánh răng đó các bạn nó không phải là dạng bột nó không, nó không phải là dạng sệt mà nó là dạng bột dạng viên thì khi những cái tiếp viên này họ cầm lên cái chai kem đánh răng ít nhiều họ cũng phải cầm cái hàng hóa của mình để mình đi vận chuyển cho người ta chứ đi mình gửi gửi hộ chứ thì khi cầm lên là biết trong kem bánh răng không phải là kem bánh răng chắc chắn một điều là như vậy các bạn chắc chắn một điều là như vậy ừ. còn cái điều thứ ba nữa là khi mà người ta gửi cho mình đó các bạn người lạ nghe các bạn người lạ không biết người đó là ai hết mà cũng dám nhận nữa và cái thứ nhất là người lạ không biết là ai thì làm sao gửi được cho tiếp viên hàng không các bạn ừ. ví dụ như các bạn lạ các bạn đến sân bay các bạn muốn gửi đồ về Việt Nam thì các bạn chỉ kiếm những cái người mà đi cùng chuyến bay với các bạn các bạn gửi mai ra người ta nhận cho cái ờ, cầm hộ với các bạn rồi các bạn nếu điều kiện các bạn phải đi chung nha còn nếu các bạn không đi chung thì cũng có thể đi còn các bạn để mà cái người khách hành khách bình thường mà gặp được tiếp viên mà gửi cho tiếp viên thì rất là khó các bạn khó gặp được tiếp viên nữa tiếp viên đâu đâu họ đi một đoàn họ đi ngang là biết mình biết cái đoàn đó tiếp viên đó là bay cái chuyến bay nào mà mình gửi các bạn mà tự nhiên người ta đi ngang người ta xách vali đóng người có à, cơ trưởng này kia nọ nữa mình lại đi gửi với người ta người ta có, có bung cái hành lý ra để người ta nhận cho mình hay không chắc chắn là phải gửi ở nhà các bạn chắc chắn là phải gửi ở cái cái chỗ mà nghỉ của tiếp viên hoặc là gửi ở bên ngoài đó. và phải hẹn ra nói chung là hẹn phải hẹn để gửi được chứ không phải là à, bay vô sân bay cái gặp tiếp viên rồi gửi đâu có dễ ăn gì đâu có dễ dàng gì các bạn gặp cái người khách hành khách gửi thì nó sẽ dễ hơn nha các bạn cho nên những cái điều mà rất là bất hợp lý các bạn bất hợp lý à, và cái điểm tiếp theo nữa chính là cái à, người nhận các bạn gửi thì phải có người nhận các bạn ừ. gửi thì phải có người nhận mà mình thấy là cái hải quan có người bắt hơi hơi hơi vội đó các bạn phải đợi giao cái lô tiếp tính răng đó cho cái người nhận ở Việt Nam thì lúc đó túm luôn cả bầy còn bây giờ ờ, đăng báo kiểu này mấy ngày nay là cái thằng nhận nó mới mất tiêu rồi thằng nhận nó trốn mất tích luôn sim gì nó dục luôn rồi cho nên là coi như là không có thể nào mà túm được cái ổ <coughs> túm được cái ổ này đương nhiên thì trong cái chuyện mà ma tí á các bạn thì các cô, cô này á à, cổ sẽ không có biết được cái đầu cái cái cái đầu à, dao và cái đầu nhận rõ gàng đâu đó là một cái sự thật cổ có ép cổ khai cổ cũng sẽ rất là khó khai à, tại vì á, cao lắm là cổ chỉ biết cái người giao người nhận là ai là như thế nào là kết thúc rồi các bạn người ta làm ma túy, á, người ta biết cái tội của người ta lớn và cái ờ, rất là nguy hiểm cho nên cái thông tin nó còn bí mật hơn cả thông tin quốc gia nữa nên để điều tra ngọn ờ, coi là ngọn nguồn gốc này kia nọ các kiểu là rất là khó à, giống như thời chiến tranh vậy các bạn tình báo này kia rất là khó cái thằng mấy thằng ma tí rất là thông minh chứ cái người mà ăn cướp ăn trộm á là những cái người mà học thức ít chứ còn cái người mà đi buôn ma tí là những cái người học thức rất là cao các bạn trí tuệ rất là lớn chứ không phải là đơn giản mà mà mà đi buôn ma tí được đâu khờ khờ là không có làm ma ma tí được các bạn đó, cho nên là à, không có dễ dàng gì ừ, nhưng mà cái à, các cô này thì coi như là là là là, là tiêu rồi các bạn không có cách nào mà ấy chứng minh được mình là trong sạch vô tội nói cái những cái điều đó thì rất là khó mà để thuyết phục được uh, người ta các bạn thuyết phục được cái người dân mà người ta nhìn vô cái sự việc là người ta hiểu được thực ra là cái đầu pháp á, họ quét là họ đã hiểu rồi đó các bạn chứ không phải là họ không biết đâu nhưng mà họ cố tình để cho thằng về Việt Nam rồi có thể là họ đã báo cho phía đầu Việt Nam đi họ đầu Việt Nam bắt chứ họ không bắt ở lại Pháp đó. và nếu mà họ uh, nếu mà Việt Nam mà thả thì coi như là tiêu của dân tộc Việt Nam luôn mà cho nên thằng Pháp này cũng rất là ác các bạn cái thằng Pháp này nó rất là ác nó thả cho mày ừ Việt Nam mày bắt Việt Nam đi còn nếu mày không bắt thì coi như ma tí vô nước mày cho mày nước mày chết đó nó cũng ác dữ lắm chứ hơn đúng ra là nó phát hiện ở tại Pháp là nó phải phải túm cổ rồi à, túm cổ mấy cô này ở Pháp rồi chứ không phải là đợi tới về Việt Nam mới bị túm đâu đó, cho nên là à, thằng Pháp này nó cũng là một cái thằng <laughs> ấy đó thằng, thằng thằng khó chịu đó còn ờ, cái người mà nguồn gốc có thể là cái người này cái, cái cô này đã quen rất là lâu rồi các bạn người ta cũng đã dẫn đi ăn uống cho tiền rất là nhiều lần rồi có nghĩa là người ta đã nó dụ nó dụ rất là nhiều lần rồi nhưng mà không biết cái, ờ, cũng có thể là biết nhà nó ở đâu nhưng mà nhà nó cũng ờ, giờ này nó dọn nó mất tích rồi đó. rồi à, này kia các kiểu có nghĩa là phải là thân thiết thì mới làm được mà mấy cô tiếp viên này còn một điểm nữa là mấy cô này thường xuyên là coi như là đi nước hoa hay đi mỹ phẩm hay đi các kiểu thì các cô này phải hiểu được là à, sách tay về Việt Nam bao nhiêu cái thì là là mình được cho miễn phí còn bao nhiêu cái thì chắc chắn phải, phải bị hải quan bắt lại để mà đóng thuế này nọ các kiểu chứ không phải là muốn sách bao nhiêu thì sách đó. kể cả là ghép kem đánh răng mà gọi là kem đánh răng thiệt luôn thì cũng phải bị ấy nữa tại vì mình vận chuyển nhiều quá mà xài gì mà hết mà vận chuyển dữ vậy chẳng hạn vậy đó thì các cô này phải thừa biết cái chuyện này chứ cái cái, cái chuyện này người cái người hành khách đi người ta cũng phải biết nữa chứ đừng nói chi là cái cái người tiếp viên nghe các bạn đó, ví dụ như mỹ phẩm cho sách bao nhiêu chai đó, thì được một sách quá trời nhiều chai à, thì sẽ bị bị, bị bị dịnh lợi để mà đóng thuế à, khai báo hàng hóa đó chứ đâu phải đó là thật nha sản phẩm thật nha đừng nói là sản phẩm mà trộn ma tí nữa nha cho nên là cái cái cửa mà à, bị chặn lại rất là lớn chứ không phải là là tiếp viên là được ờ, ưu ái gì đâu đó các cô này có hiểu rồi mà làm tới tiếp viên trưởng nữa thì mấy cái cô tiếp viên ờ, kia thì chắc có thể là ờ, mới thì bị điều hành bởi cô này rồi thấy là có tiếp viên trưởng có ship mình đỡ đầu này cô kia cũng sẽ dám làm nhưng mà cái cô tiếp viên trưởng này á, thì là à, đã làm tới tiếp viên trưởng rồi bay rất nhiều chuyến rồi chắc là sách tay cũng rất là nhiều thứ rồi mình không nói về ma túy nha các bạn có thể là lần này bị là lần ma túy là bị bắt thôi hay là như thế nào thôi chứ còn ờ, sách rất là nhiều thứ rồi các cô này rất là hiểu được cái cái chuyện mà sách đi như thế nào hàng quá bao nhiêu các cô biết hết nhưng mà những cái điều mà mình thắc mắc là các bạn thấy à, thứ nhất đó là cái, cái phí vận chuyển rất là cao so với cái mặt hàng gọi kem đánh răng à, không ai mà dụ như giờ tôi tôi kêu thằng em thằng thằng thằng ngoài ngoài kia vận chuyển cho tao 50 à, à, à, tiếp kem bánh răng đi đây đi ra ngoài Hà Nội cho mày 10 triệu là thấy bất hợp lý rồi các bạn cái máy răng có giá trị đâu có nhiêu đâu mà phải trả tới 10 triệu đâu các bạn đúng không nếu mà cần thì là gửi đóng gói gửi bưu điện đóng gói gửi mấy cái chuyện phát nhanh là cũng đâu chắc chừng trăm hai trăm ba trăm ngàn gì đó là xong rồi ai mà làm cái chuyện mà phải trả 10 triệu đồng cho chuyện chuyển cái bánh răng là cái thứ nhất đó mấy cái chuyện mà đầu mối thì kia các kiểu đâu phải muốn gửi gửi hộ cái là đi ra sân bay cái là gửi được đâu nó phải quen biết nó mới gửi được đó, thì các bạn có ý kiến gì các bạn cứ ờ, bình luận ở phía dưới xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn